Làm video trên TikTok lên xu hướng triệu view là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Nếu bạn chưa thể tạo ra được những video đẹp, ấn tượng, sáng tạo, hãy lựa chọn dịch vụ quay video TikTok từ ICN e Media, đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng kênh TikTok chuyên nghiệp. Hiện nay, ICN e Media sản xuất nhiều loại video TikTok như video quảng cáo thương hiệu, video TikTok lên xu hướng, video TikTok giải trí, video giới thiệu review sản phẩm. Vì sao nên chọn ICN e Media? ICN Media giúp bạn xây dựng các ý tưởng kịch bản video TikTok lên xu hướng bắt trend, định hướng thương hiệu rõ ràng. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo giúp bạn có những video TikTok hay, viral lớn. ICN Media tuyển chọn diễn viên, KOL cho clip và ký kết hợp đồng giúp bạn lên những video chất lượng, sáng tạo. Quy trình sản xuất video TikTok chuyên nghiệp, sáng tạo với các thiết bị quay chủ hiện đại. Content TikTok hay đánh trúng đích khi khách hàng yêu cầu quy trình làm việc rõ ràng, hiệu quả tối đa về thời gian và tài chính cho khách hàng. TN Media chắc chắn sẽ mang đến cho bạn dịch vụ quay video TikTok khiến bạn hài lòng. Các video TikTok hay, nội dung sáng tạo, bắt trend mới nhất sẽ giúp bạn dần trở nên nổi tiếng, gia tăng sức ảnh hưởng, sớm kiếm được tiền từ nền tảng mạng xã hội này. Nếu bạn đang cần tư vấn trực tiếp làm video TikTok lên xu hướng, hãy liên hệ ngay với ICN Media theo hotline 092 710 2666 hoặc website media.icn.vn cam kết mang đến cho bạn giá trị truyền thông và kinh tế cho những video này.